nhắn gì được đâu rồi á giờ là chúc uh, ờ, hồng tâm có thưởng không hồi mẹ quay phim cho con quay, quay hẳn này đi em đăng mới được quay hẳn mẹ nghe vô không vậy rồi rồi quay phim chưa rồi rồi bắn đi con bằng cái bắn súng rồi. Rồi bắn đi. Con nhắm vô Hùng Tạm ơi, cái nhau cái đồ nhắm đó không? Con đứng vậy sao nhắm được? Ê được, dạ, sao nó cầm cái bắn súng vậy?